đã xuất hiện một tin tức phàn nàn về sự vô trách nhiệm của VinFast Việt Nam. Nội dung của dòng trạng thái này được miêu tả như sau. Đây là hình ảnh dòng trạng thái của khách hàng VinFast đăng trên OFFB. Lần cuối cùng, chơi bời cùng anh bạn VinFast, những trải nghiệm kinh khủng với một người mua xe VinFast vài lần. Review chân thật nhất cho các bạn đang có ý định mua xe. Em đặt mua xe VinFast từ xe xăng qua xe điện bao nhiêu cái hợp đồng thì Ngân thấy lần bị lừa bởi Zeller là những chính sách bán hàng của VinFast. Xe xăng chốt như đinh đóng cột với khách hàng phân bổ kịp để chạy thuế, xong quá ngày hẹn giao xe 2 ngày, gọi cho người bán hàng thì hỏi chị là ai, chị không có xe đâu, cọc cầm của khách hàng gần 2 tháng thì im rẻ. Xe điện thì vào ngày 8 tháng 9 gọi điện báo khách là ngày 10 tháng 9 nhận xe, báo khách hàng chuẩn bị gần 900 triệu đồng trong vòng 2 ngày. Tối ngày 9 tháng 9, khách gọi điện vẫn ok, đến gần đêm thì gọi điện nói anh chị không có xe đầu. Khách hàng rút tiền ngân hàng, mất lãi, ôm cục tiền hơn 2 tháng, mòn mỏi đợi mới giao xe. Mang tiếng tiên phong ưu đãi nhưng thật ra giờ thành lứa chuột bạch tận thù, trải nghiệm đủ thể loại lỗi với quả xe, giá lịch trên. Gọi trên tổng đài đến tiền triệu mà tiền điện thoại vì xe mắc lỗi liên tục, vừa mất tiền vừa mưa bực mình vào người. Xong đến quả cho khách tiên phòng app voucher thì hạn cho một tháng, trong đó mất 10 ngày Tết. Đúng lúc vô khan hàng, cò đẩy giá leo theo từng phút, bỏ tiền ra mua còn như đi xin, hội cò voucher này. Nhắn tin, gọi điện, cò không thèm tiết luôn, giá voucher từ 120 triệu, đẩy lên 180 triệu. Ngày 15 tháng 2 hết hạn, áp cho khách tiền phòng và ngày 16 tháng 2 thì Vinhomes xả Vos. Vos về 110 triệu, một sự tình cờ có chủ ý. Chính sách bán hàng hãm nhất quả đất em từng thấy, khách hàng mua xong, quả xe chả khác gì bị bịp. Tạm biệt và không bao giờ hẹn gặp lại anh bạn VinFast. Đây là hình ảnh xe lỗi bị triệu hồi là bình thường, tuy nhiên nếu không tôn trọng khách hàng thì lỗi sẽ bị xé ra to. Đấy là dòng trạng thái của khách hàng tiên phong. Khách hàng tiên phong mắc hổ bao ra mua ủng hộ VinFast thì bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Các doanh nghiệp chân chính luôn xem khách hàng là thượng đế, trong khi VinFast xem khách hàng là người cầu cạnh họ. Họ xem nhẹ khách hàng, thao túng truyền thông, thậm chí nhiều lần gài bẫy khách hàng tiên phong, vừa mua hàng đắt vừa mua hàng lỗi, rất khổ sở. Đây là ý kiến phản hồi của rất nhiều khách hàng tiên phong, chứ không chỉ một mình khách hàng này. Đến nay, hãng xe hơi VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đang bị nhiều người đặt cho hỗn danh không mấy tốt đẹp, đó là VinFast. Ý của họ là VinFast nói phét về sản phẩm của họ, nói phét về những chế độ ưu đãi khách hàng, vân vân. Nguyên nhân xuất hiện hỗn danh này là bởi cách quảng cáo thiếu trung thực, họ nói một đường là một nẻo, rất đặc trưng của chính quyền Cộng sản. Nếu người dân dùng câu nói của Nguyễn Văn Thiệu, đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm, để chỉ thói gian trá, nói một đường là một nẻo của chính quyền này thì khổ chủ của VinFast dùng từ VinFast để chỉ VinFast cũng có ý tương tự như vậy. VinFast muốn xóa nickname xấu mà người ta đặt cho mình thì chỉ có thể trung thực, tôn trọng khách hàng và bán cho khách hàng sản phẩm đúng như những gì đã quảng bá. Nếu không thì hỗn danh VinFast sẽ sớm lớn mạnh dần dần và nó sẽ lớn át tên gốc là VinFast mà ông Phạm Nhật Vượng đã đặt đây là hình ảnh không hiểu ông Phạm Nhật Vượng kinh doanh bằng thứ triết lý như thế nào, sao mà bền vững cho được với tình hình như vậy. Cứ chơi khầm khách hàng như thế này, không sớm thì muộn VinFast sẽ đánh mất khách hàng và mang thêm tiếng xấu. Nếu làm tốt thì hữu xạ tự nhiên hương sẽ ngày càng nâng tầm thương hiệu, còn nếu cứ bẫy khách hàng thì tiếng xấu cũng lan tỏa và chính nó sẽ giết chết thương hiệu. Không biết ông Phạm Nhật Vượng làm giàu bằng cách nào